Rồi, xin kính chào các anh chị đến với à, kênh YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 9, cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai à, à, giao xe về với à, An Giang, Châu Đốc An Giang. À, khách hàng à, mua à, qua điện thoại, không có à, xem xe. Cửa hàng bao ship hàng xuống dưới. À, hiện tại là cửa hàng à, Lân Ngọc đang cho à, lên lên xe lòng, lên xe chuyên dụng để à, giao xe các anh chị nào có nhu cầu chúng ta mua thêm tại vì ở kho còn rất là nhiều xe nha các anh chị rất là nhiều xe các anh chị nào có nhu cầu mua thêm thì à, vui lòng gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, cửa hàng à, bán là bao ship hàng nha mùa dịch luôn nha các anh chị nha mùa dịch này thì bán à, chỉ có ship hàng cứu hộ của đội chuyên dụng cứu hộ dầu dây đây có số điện thoại luôn à, bán à, xe mùa này cho bao ship à, sang sẽ à, à lại chút đỉnh cho anh em cứu hộ đây các anh chị có nhu cầu kết nối thì gọi cho cửa hàng à, Lân Ngọc Đồng Nai số à, Zalo 0919 24 35 66 số Viettel 0868 33 77 79 hiện tại cửa hàng còn à, à, rất là nhiều xe nha anh chị nào mua về xài à, ở tỉnh xa thì cửa hàng sẽ bao ship cho các anh chị nha đời 23 24 à, giá thì dưới dưới 300 triệu dưới 300 triệu nha các anh chị nha à, hiện tại cửa hàng đang cho xe lên à, lên xe lòng để à, chở đi về miền Tây quê hương à, An Giang cho bà con anh chị à, cứ yên tâm chúng ta mua xe mùa dịch này không đến xem trực tiếp thì cửa hàng ship hàng à, khỏi cần phải à, cho tài xế đi à, xe chuyên dụng của bên à, cứu hộ thì người ta đã có giấy à, luồng xanh cũng như là giấy test rồi à, giấy đăng ký à, phục vụ mùa dịch cho nên à, bà con cô bác à, anh chị nào mua của Lân Ngọc thì yên tâm về cái khoản à, à, xe nha À. hiện nay cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai cũng còn rất là nhiều xe tại cửa hàng nha anh chị nào kết nối thì à, cửa hàng sẽ à, ship xe như thế này à, mùa dịch thì chúng ta có cách bán theo kiểu mùa dịch ha và các anh chị mua mùa dịch mà không đến xem được thì cửa hàng có cam kết cho các anh chị à, có cam kết anh chị à, xem muốn biết thêm thông tin nhiều về cửa hàng nhớ bấm vào cái nút đăng ký ở dưới à, góc à, phải màn hình nha các anh chị sau khi các anh chị có đăng ký thì sẽ cập nhật được tất cả các xe của cửa hàng hiện tại đang bán trên trang à, YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, các anh chị lưu ý là à, cửa hàng của mình á, thì à, à, có thêm cái kênh trên Google nha các anh chị cái kênh trên Google tức là chúng ta bấm truy cập vào Google đánh ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì ở trên trang à, Google đó cửa hàng có à, à, Zalo à, nè à, Facebook của Lân Ngọc Đồng Nai cũng như là Zalo à, Facebook rồi cũng như là các xe đang bán rất là nhiều à, các anh chị xem xe chuyên dụng à, như vậy rất là tiện nha các anh chị à, cứ yên tâm cửa hàng của tôi Lân Ngọc Đồng Nai bán giá hữu nghị nha 23 24 hiện tại bây giờ là xe dưới 300 triệu tại cửa hàng còn rất nhiều à, kho bãi cửa hàng còn rất nhiều cho nên các anh chị mua cái yên tâm mùa này thì mới có giá ưu đãi à giá rẻ chứ còn hết cái mùa này á, các anh chị hết mùa dịch á, thì à, à, lại xe nó cao hơn thế anh chị nào mua trong mùa này mà chúng ta yên tâm tin tưởng thì chúng ta có được cái à, giá tốt về phục vụ du lịch gia đình hoặc là các anh chị mua bán lại cửa hàng cũng xin nhắc lại là ưu tiên cho các anh chị làm à, cộng tác viên phụ bán xe với cửa hàng qua hình thức chia sẻ video trên à, Zalo Facebook nha các anh chị nào chia sẻ nhiều à, cửa hàng rất hoan nghênh các anh chị à, chia sẻ mạnh tay bán sau khi các anh chị bán được thì cửa hàng sẽ cắt tiền qua hồng tiền môi giới tiền cà phê cho các anh chị nha à, xe gầm còn 7 màu các anh chị sau khi nâng lên mới thấy cái gầm nó đẹp nè gầm rất là đẹp luôn các anh chị nha gầm máy rất là đẹp sau khi các anh chị à, à, chia sẻ thì bán được cửa hàng cửa hàng sẽ cắt hoa hồng à, tiền môi giới thì giới thiệu nha các anh chị lưu ý là nhớ bấm đăng ký để cập nhật xe mới nha các anh chị à, cập nhật xe mới liên tục của cửa hàng ngày nào cửa hàng cũng có quay xe mới lên hết và lưu ý là nếu như các anh chị nào có muốn làm thêm kiếm thêm thu nhập vào cái mùa à, dịch cũng như là hết dịch thì cửa hàng rất hoan nghênh à, xin nhắc lại là rất hoan nghênh thì các anh chị bán à, à, xe cho cửa hàng không cần phải bỏ vốn bỏ công à, cũng như không cần phải à, đến làm trực tiếp mà chúng ta làm tại nhà qua hình thức là chúng ta xem YouTube của cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai và sau khi các anh chị xem YouTube Lân Ngọc Đồng Nai các anh chị thích xe nào thì chúng ta chia sẻ xe đó trên trang cá nhân à, Zalo à, Facebook chúng ta bán sau khi bán được thì cửa hàng sẽ lo cái thủ tục giấy tờ cũng như là vận chuyển ship hàng cho các anh chị có những tỉnh à, tương đối gần nha dưới 300 cây số thì cửa hàng sẽ ship miễn phí à, còn những anh chị ở xa quá thì à, thêm một chút à, xăng cộ cho tài xế thôi còn về cái à, chất lượng thì cửa hàng sẽ đảm bảo qua cam kết cho các anh chị trên hợp đồng các anh chị lưu ý là số điện thoại của cửa hàng là 0919 24 3566 cũng như số à, à, Viettel là 0868 33 77, 79 à, hàng tháng cửa hàng về khoảng 4 50 chiếc xe đủ loại từ 50 triệu cho đến 500 à, triệu các anh chị có nhu cầu kết nối lâu dài chúng ta làm cộng tác viên phụ bán với cửa hàng thì đơn giản chỉ cần truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai hoặc là chúng ta à, truy cập vào à, Facebook Zalo à, Google à, đánh là Google bấm lên Google ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ lên được à, rất nhiều xe đang bán trên trang cá nhân cũng như là rất nhiều xe trên à, các cốp sau cốp sau đóng chưa sát à, à, cửa hàng mà giao xe như thế này đã kiểm tra qua bảo trì bảo dưỡng à, đăng kiểm à, phí đường bộ cũng như là hoàn chỉnh hết các à, khoản để à, về xe để giao cho khách hàng tận nơi khách hàng chỉ việc đổ xăng là chạy thôi cửa hàng cam kết xe ở đây là không có lỗi về cái phần công đụng hay ngập nước à, đã qua kiểm tra kỹ của đội ngũ anh em thợ thầy rồi mới bàn giao anh chị lưu ý à, cửa hàng nằm tại à, xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai nha chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng à, số Zalo là 0919 24 cũng như à, số Viettel là 0868 33 77 79 à, bán mùa dịch như thế này thì chúng ta có cái chương trình ship hàng tận nơi cho khách hàng miễn phí nha mỗi chi phí vận chuyển là bên cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ à, chi trả hết à, khách hàng chỉ việc chuyển khoản cho bên à, cửa hàng với số tiền đã cam kết và thỏa thuận còn về cái phần à, chi phí bảo trì bảo dưỡng cũng như à, giấy tờ bao ký rút thì cửa hàng sẽ chịu trách nhiệm cũng như là à, và bao cho khách hàng à, cửa hàng à, hôm nay bán chiếc xe này về miền Tây à, à, An Giang Châu Đốc rồi khách hàng à, xem à, có thể kết nối thì chúng ta gọi trực tiếp lưu ý là cửa hàng à, cửa hàng à, à, mua xe à, bán xe thì đều có xe chuyên dụng tới chở giờ chỉ có mùa dịch thôi nha các anh chị còn mùa thường thì xe mình vận chuyển qua tài xế chạy và không cần phải phải à, chở như thế này chở thế này thì à, an toàn nhưng mà lại tốn kém à, thì cửa hàng bán à, kiếm à, tiền để à, à, trả công nhân cũng như là à, phụ vào việc kinh doanh của cửa hàng số lượng lời cũng tương đối san sẻ với bà con cô bác cho nên à, chi phí nó cũng là một cái quan trọng cực kỳ nếu như chi phí cao thì à, à, nó nặng tiền cả đôi bên cho nên cửa hàng cũng lưu ý là báo với các à, anh chị cô bác là chúng ta mua mùa dịch này thì cứ yên tâm cửa hàng sẽ kết nối về cái khâu vận chuyển yên tâm và phần còn lại thì cửa hàng sẽ lo hết à, các anh chị có nhu cầu à, làm cộng tác viên thì lưu ý dùm cho cửa hàng lưu ý dùm cho cửa hàng là à, à, chia sẻ trên Zalo Facebook bán sau khi bán được môi giới thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản à, mùa dịch này các anh chị làm cho cửa hàng của tôi là Ngọc Nay không cần phải à, tới làm trực tiếp mà chúng ta làm qua coi kênh youtube và bấm nút đăng ký sau khi các anh chị nhớ bấm đăng ký để cập nhật được xe mới về hàng sẽ thông báo xe mới về liên tục hàng tháng à, cũng như hàng ngày à, sau khi bấm đăng ký và chúng ta thích xe nào thì chúng ta chia sẻ xe đó bán với hàng à, hiện nay là rất cần các anh chị cộng tác viên hợp tác hỗ trợ à, chúc các anh chị một à, à, ngày làm việc vui vẻ cũng như trong mùa dịch này chúng ta vượt qua được khó khăn cũng như là đồng hành cùng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, cảm ơn các anh chị đã chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lan Ngọc quay phim cũng như cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng ô tô Lan Ngọc trong thời gian qua à, sau mùa dịch chúng ta lại tiếp tục phát triển à, kinh doanh và các anh chị nào đồng hành cùng Lan Ngọc thì à, Lan Ngọc luôn luôn tri ân các anh chị vào những dịp à, cuối năm hoặc lễ Tết à, Xin chào các anh chị chúc các anh chị vui khỏe trước khi cấp máy các anh chị lưu ý nhớ bấm đăng ký để cập nhật xe mới liên tục của cửa hàng ô tô Lan Ngọc hôm nay và bấm chia sẻ để cùng bán kiếm thêm thu nhập à, xin chào và hẹn gặp lại sau